Hello, xin chào tất cả bạn trở lại với channel của chú Hè Mini với bài tập Spiderman Quá là lực lượng luôn Và với bài tập ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn làm về con Spiderman cấp độ 2 Lực lượng hơn à, và mạnh mẽ hơn Bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ dùng bong bóng màu đỏ Và dạ. chúng ta sẽ bơm lên khoảng hai hơi ừ, Đâu rồi bơm lên khoảng hai hơi nha các bạn rồi hai rồi ba hơi luôn đây chưa ra khoảng như thế này nha các bạn rồi cột nó lại đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ à. ôi cha bẻ mất rồi <laughs> làm lại bơm lên nha các bạn rồi lại một đoạn nè rồi đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ à, luồn nó qua nè các bạn sau đó chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa gắn vào đây Đây như thế này đây các bạn ạ à. sau rồi chúng ta sẽ chừa ra khoảng bốn ngón tay này các bạn bóp cái nào là một hạt đậu nhỏ ở đây nha các bạn rồi sau đó chúng ta ướp khoảng ba ngón tay này có một cái đó gần như là gấp đôi nè, nó gấp đôi cái này đây sau đó chúng ta lại tạo một cái đốt dài bằng cái đốt này lại tạo một cái đầu đó. tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một đốt bằng với đốt này à, bằng cái đốt này rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục tạo thêm một đốt bằng cái đốt này nhưng chúng ta sẽ làm hai đốt nhỏ đây nó sẽ đến này cần đường này chúng ta sẽ ngắt nó đi nha các bạn nó sẽ là hành như này các bạn đó sau đó chúng ta sẽ dùng bóng xanh dương chúng ta bơm lên một hai thôi chị rồi đầu tiên chúng ta sẽ nướng cánh nó vào bên đây à, đây là đốt đây đúng không chúng ta sẽ đánh nó vào đốt thứ hai đây rồi chúng ta sẽ bóp thật là mạnh thật là mạnh vậy gắn nó vào bên trong này à, gắn nó vào bên trong này đó nó sẽ thành một cái đốt nhỏ ở đây sau đó chúng ta phải chừa khoảng bốn ngón tay bằng với cái này này các bạn bằng với cái này cũng được bốn ngón tay rồi chúng ta lấy tay chúng ta giữ vào đây và chúng ta hướng khoảng ba ngón tay nha các bạn rồi tạo một góc nhỏ đóng vào rồi tạo thêm một đốt nhỏ nữa đánh vào cái đốt này luôn wow con này có vẻ hơi khó rồi các bạn tập sẽ quen thôi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái đốt bằng với cái đốt này gắn nó vào trong này hy vọng là các bạn sẽ theo kịp nếu mà các bạn không theo kịp thì các bạn cứ ấn pause share lại dừng clip lại các bạn đọc rồi các bạn lại là tiếp tục clip để các bạn xem nha các bạn rồi sau đó chúng ta sẽ tạo một cái nữa y hệt cái bên này à, chúng ngón tay nhỏ nè đó xong một đốt hai đốt nó sẽ thành hình như thế này các bạn sau đó chúng ta sẽ ướm bằng với cái này gắn nó lại bằng đối diện bên cạnh à, gắn đây xong cái phần dư này chúng ta sẽ gắn nó vào đây sau khi xong thì nó sẽ ra hình thù như thế này nè các bạn đó tiếp theo chúng ta sẽ dùng bong bóng màu đỏ bơm lên khoảng 3 em nha rồi đây các bạn sẽ gắn nó vào bên đây rồi các bạn sẽ chừa ra khoảng ba đốt tay này các bạn bóp một cái nhẹ rồi tạo một đốt nhỏ hai đốt tay thêm một đốt nhỏ nữa một đốt lớn và hai đốt nhỏ các bạn sẽ gắn nó vào trong đây ui trời rồi tiếp theo các bạn cũng tạo hai đốt nhỏ và một đốt lớn à, đối xứng nè một đốt nhỏ hai đốt nhỏ một đốt lớn gấp đôi đây nè các bạn và <laughs> gắn nó vào trong đây à, các bạn thấy chưa sau đó chúng ta sẽ nối hai đốt này vào với nhau như thế này nó sẽ là cái mũi của sân bay nằm bên đây các bạn rồi cái này các bạn ốp thật là mạnh vào và các bạn gắn nó vào bên đây làm sao cho cái hơi này cái nhỏ hơn cái hơi này đó rồi còn từ này các bạn ngắt nó đi tiếp tục ngắt đi sao cái bọc bóp thật mạnh lại đó bóp thật là mạnh nha không cầm rất mạnh đấy. à. nếu các bạn bị bể thì các bạn có thể bưng cái bong bóng mới lên rồi chúng ta cột lại rồi làm một hạt đốt nhỏ nào sau đó chúng ta sẽ làm đai của Spiderman nha các bạn tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục bơm một cái bong bóng màu đỏ lên thì <laughs> cái bịch bong bóng màu đỏ chú hề mini à, gắn nó hơi chặt rồi bơm lên khoảng hai hơi nha các bạn hai ra nè rồi các bạn cột nó lại rồi đầu tiên chúng ta sẽ gắn vào chân của nó cái chân màu xanh này các bạn gắn vào đây nha rồi chúng ta sẽ tạo một hạt đậu thật là nhỏ vào cái khe này hơi là nhỏ luôn đó đây tiếp tục một hạt đậu nhỏ nữa bên cạnh đây đó phần hai các bạn thấy chưa đó rồi chúng ta dùng khoảng bốn ngón tay bóp thật là mạnh nào rồi tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ vài ngón tay thôi đánh nó vào hạt đậu tiếp theo chúng ta khoảng ba ngón tay nào đốt khoảng ba ngón tay và tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa rồi tiếp tục một cái thân cái chân còn lại rồi chúng ta sẽ ướm với bằng cái chân bên này bằng cái chân rồi sau khi bàn rồi chúng ta sẽ gắn còn lại bên chân còn lại nữa tương tự bên này thì chúng ta sẽ tạo hai hạt đậu nhỏ để gắn vào hai bên này luôn này các bạn các bạn muốn cho nó không bể thì các bạn cứ bơm cho nó dư hơi sau lúc mà các bạn muốn vào thì các bạn bóp thật là mạnh cho hơi nó dồn lên bóng rồi cái này chúng ta ngắt nó đi như vậy là đã xong cái mình còn siêu nhân người nhện tiếp theo công đoạn của chú hề mini chỉ là gắn cái đầu của nó lên thôi lấy một quả bóng tròn đầu spiderman không có thì các bạn có thể lấy bóng tròn của các bạn vẽ lên nha các bạn lại xà có một cái xong chúng ta sẽ gắn nó vào trong này Đó, luồn vào cái đốt này cho nó không bị cái đầu con uh, Spiderman ra Rồi, như vậy đã hoàn chỉnh. Và các bạn có thấy lực lượng không nào? Như vậy là với bài tập lần này thì chú Hề Mini đã hướng dẫn xong cho các bạn hai con Spiderman rất là lực lưỡng à con này thì đơn giản hơn nhưng mà con này có vẻ hơi khó cũng không khó lắm đâu các bạn chỉ cần kiên trì tập rồi sẽ có ngày thành công thôi các bạn có bị bẻ một hai lần rồi cũng sẽ quen <laughs> rồi các bạn muốn bài tập sau chú hề mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn về con vật gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới và đừng quên cho chú hề mini một like một share và subscribe kênh chú hề mini nhé nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất của chú hề mini xin chào và hẹn gặp lại bye bye